Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi là à, chuyên gia cố vấn về đầu tư bất động sản khu vực thành phố Hồ Chí Minh, à, chuyên phân khúc mà là căn hộ cao cấp, nhà phố cũng như là bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn. À, tiếp theo đó là cái chiêu trò của ờ, chủ đầu tư à, làm làm cho cái việc mà là sốt giả ha sốt à, bất động sản sốt à, thì họ sẽ làm cái điều đó như thế nào à, các bạn à, theo dõi cái kênh cái video này ha à, các bạn sẽ à, biết được cái câu trả lời ha thường là, nếu mà là bạn là cái người mà đã từng đi đầu tư rồi thì bạn sẽ biết được cái cảm giác đó à, họ sẽ à, mời à, mình à, họ à, các à, chủ đầu tư à, sẽ chạy marketing hoặc là sàn chạy marketing hoặc là sale chạy marketing để mời khách tới sự kiện ha ở sự kiện đó họ sẽ làm họ sẽ làm những cái việc mà làm họ sẽ nói lên những cái cái cái cái cái, cái chương trình khuyến mãi hay là những nếu mà bạn mua à, ở trong cái thời điểm này bạn sẽ có những cái lợi ích này thế này thế kia ha và khi đó thì khi mà ở trong một cái đám đông và mọi người uh, tham gia như vậy á, thì khi mà um, họ chốt họ chốt từ ờ, họ chốt người này đặt booking người kia đặt booking sẽ tạo cho bạn cái cái ờ, cái cảm xúc à, là mình phải mua chứ không thôi là sẽ người khác sẽ mua mất à, và à, ví dụ cũng có thể là ví dụ ở những cái chủ đầu tư khác họ sẽ mời tất cả những cái người mà ờ, muốn mua à, một quan tâm tới cái sản phẩm đó sẽ đi thẳng xuống dự án ha ở dự án họ sẽ có những cái ờ, chiêu mà để cho chủ đầu tư thấy rằng à cái này nó chỉ còn một ít thôi nếu mà không mua thì sẽ bị ờ, hết hàng à, và có thể là có một ví dụ khác là ví dụ một ờ, bạn quan tâm tới cái sản phẩm đó thì đâu đó cũng sẽ có vài người ha có thể đó là chim mồi hoặc có thể đó là người nhà à, có thể đó là những cái cái người mà sale khác để đóng giả cái điều đó và họ sẽ cũng quan tâm tới cái cái cái, cái sản phẩm bạn đang đang, đang muốn mua đó tại vì một nhiều người mà muốn mua một cái sản phẩm thì tạo ra cái sự cạnh tranh và mọi người đều muốn mua ha và nếu mà ai nhanh tay hơn thì sẽ uh, sẽ, sẽ sẽ được cái điều đó thì sale uh, ờ, take care bạn sale sẽ sẽ bút bạn để bạn đặt cọc À, bạn sẽ đặt cọc đi 5 10 triệu cũng được miễn sao là anh chị chuyển cọc trong ngày hôm nay trong khi mà bạn chưa có hiểu về bất động sản đó bạn chưa hiểu tìm hiểu rõ về cái chủ đầu tư đó chưa coi tất cả những giấy tờ chưa gì hết ha mà bạn trong cái cái cái event đó bạn cảm xúc là bạn đặt cọc và khi mà bạn đặt cọc như vậy thì hoặc là nếu mà bạn tiếp tiền đặt cọc bạn phải đi theo tiếp tục ờ, đưa tiền tiếp đóng tiền tiếp à, và sau đó là sẽ có những cái hối hận nếu mà chủ đầu tư đó không có đúng hoặc là nếu mà bạn ờ, về bạn suy nghĩ lại bạn tìm hiểu bạn thấy không ổn bạn bỏ cọc thì tự nhiên bạn mất một số tiền ha tại vì ở những cái dự án <clears throat> lớn chủ đầu tư uy tín thì cái việc mà là à, mọi thứ nó cũng rõ ràng à, bạn có thể kiểm tra được còn những cái chủ đầu tư nhỏ họ sẽ uh, che đậy tất cả những việc đó Ờ, mà thường là những cái người mà đầu tư họ đi đầu tư họ cũng không có quan tâm nhiều tới cái việc và pháp lý họ không có có để ý tới cái việc mà là à chủ đầu tư này đã từng làm đừng từng quy hoạch được cái dự án nào chưa đã ra được sổ cho cho người khác chưa chỉ nghe sale nói thôi và lúc đó bạn chắc chắn bạn sẽ mất tiền ha còn một vài cái chủ đầu tư lớn nữa cơ cái việc mà là họ sẽ không có ờ, đưa những cái, cái, cái giấy tờ ra cho bạn xem ờ, ở trong cái những cái event đó họ không bao giờ ha nếu bạn họ nói với sale nếu mà khách hàng có nhu cầu thì mời họ lên văn phòng để xem riêng nhưng mà đâu đó chắc chắn với bạn một điều rằng là bạn phải đi tìm hiểu đi à, có thể là cái chủ đầu tư đó cũng chưa có cái giấy tờ trong khi đợi giấy tờ họ sẽ uh, huy động vốn trước à, huy động vốn trước và có khi nhiều khi là bạn đợi một thời gian rất là dài thì mới có thể là cái dự án nó mới chạy được thì đó là cái nhiều người ở trên ờ, thị trường họ đã bị ờ, nhiều người đầu tư mà họ quen với cái việc đó rồi họ đã từng đặt booking phải mất một thời gian rất là lâu thì họ mới có thể mua được là do chủ đầu tư cứ ờ, trong khi đợi giấy phép thì cứ thu tiền trước để họ sẽ làm cái việc riêng khác hoặc là riêng sàn ha họ cũng vì cái mục tiêu là họ sẽ à, cho à, cho chủ đầu à, cho à, người đầu tư à, booking à, một mặt á, là họ phải giữ à, cái cái cái người mua đó ở trong cái sự quản lý của họ hai là họ có thể là có cái data đó họ có thể là trong cái việc đó họ sẽ bán cái sản phẩm khác thì đâu đó khi mà bạn à, trước khi mà tới event trước khi mà tới cái việc mà quan tâm tới cái sản phẩm đó thì bạn phải tìm hiểu tất cả các thông tin về sản phẩm trước yêu cầu sale cung cấp cho mình tất cả những thông tin ha về giấy phép à, về à, giấy ờ, chứng nhận quyền sở hữu ha về à, giấy phép xây dựng à, rồi xem là có ngân hàng nào bảo lãnh cho họ hay không à, tất cả mọi thứ khi đó thì bạn sẽ yên tâm và khi mà bạn tham gia cái cái event bạn cảm thấy là a à, nó phù hợp và cái cái cái cái event này nó có thể tiết kiệm cho tôi bao nhiêu phần trăm à, nếu mà tôi mua sớm thì hoặc là tôi có lợi ích gì khi mà, mua sớm ở ngay event thì bạn sẽ à, cái quyết định của bạn nó sẽ ổn hơn rất nhiều so với cái việc mà bạn không có không có điều tra không tìm hiểu gì hết mà cứ đi event và sau đó là bị cho chốt à, đó là một vài cái ờ, cái điều mà à, tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng nó sẽ giúp ích cho những cái người mà mới à, muốn mua những cái bất động sản ở dự án à, bạn cũng phải theo dõi tất cả những việc đó ha đừng để mình bị à, giống như là bị à, bị bị à, chốt theo thì đó là cái việc mà không hay à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, nếu mà các bạn thấy nó có giá trị với một ai đó thì giúp tôi chia sẻ cái video này cho người đó ha và để nhận được cái video một cách sớm nhất hãy subscribe kênh của tôi à, và bạn sẽ nhấn vào cái cái, cái chuông á thì khi mà tôi sẽ up cái video lên bạn sẽ nhận được ngay lập tức À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo